đây là mẹ già mới bị bệnh đây là su su đây là ông bố già đây hôm nay nhà mình cũng tất niên nè mọi người về quảng ngãi ăn tết nha mọi người cũng tất niên cuối năm này <laughs> đây là thanh long nè mọi người ơi thanh long bán tét nè thấy không thanh long thanh long đây quay sát cái thanh long cho mọi người xem nha quê rất là thanh bình luôn nha cả nhà <laughs> Mấy đứa nhỏ đang chơi vui đùa với nhau này Nó chơi